bay đi tìm nỗi xa thế giới hoa vô cùng thân ta là con bướm xoa con bướm đang say rượu người cây kia hoa rẻ sắc son mặc về sắc vui cùng với nhau để kinh bướm cứ mãi đợi chờ một nụ thắt vẫn vương một đời trên trời con bướm trắng con bướm trắng say rượu trời đất là cánh bướm hư vô sống trong nỗi đau vô tận ta nở hoa sẽ hoa trăng sáng mấy cũng đầy rượu ta uống sức cứ mãi đêm đời cứ sáu say đến gầy rơi hoa vô cùng thân ta là con bướm xuân con bướm đang say rượu ngày thấy kia hoa rẻ sắc son là quê sắc vui cùng với ông để tình bướm cứ mãi đợi chờ một nụ thắt vẫn vương một đời trên trời con bướm trắng anh bướm son Con bướm đang say rượu Là thế kia hoa rẻ sắc son Nào quay rất vui cùng với anh. Con bướm cha, con bướm trắng say rực